lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết ngắm mưa Nhìn qua hàng cây được bao nhiêu hạt mưa Là trong anh được bấy nhiêu nỗi nhớ em Bề đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết đếm sao Nhìn lên trời cao được bao nhiêu vì sao là trong anh được bấy nhiêu những nỗi lo sợ mình đánh mất em khi thu về gian lá xanh bông úa vàng khi mưa còn chưa tới em thay người yêu mới nóng nóng sợ mình sẽ khiến em yêu phai nhạt hơn giữa mênh mông bồn bề em ơi chờ anh với chỉ biết nói cho em nghe vậy thôi vì đã lỡ yêu em rồi chẳng dám hứa xa rồi cứ nhắm mắt im lặng và feel my love dù nắng bầu trời của riêng chúng ta để gió mang đi về một nơi không người đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết thế thôi dù mai về sau mình không bên cạnh nhau dù tim mình đau khi biết em đã lỡ yêu người đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh sẽ bất chấp luôn dù mưa dù rông dù sông sâu biển xa dù nắng cháy anh cũng không hề lo chỉ sợ mình đánh mất em khi thu vào xa lá xanh bông úa vàng khi mưa còn chưa tới em thấy người yêu mới no no sợ mình sẽ khiến em yêu phai nhạt hơn giữa mênh mông bốn bề em ơi chờ anh với chỉ biết nói cho em nghe vậy thôi vì đã lỡ yêu em rồi chẳng dám hứa xa rồi lặng và phía my love dù nắng mưa bao mùa thì tình anh vẫn luôn đầy mà chẳng cần kiếm đâu xa vẫn giữ đâu bầu trời của riêng chúng ta để gió mang đi về một nơi không người đã lỡ yêu la la la đã lỡ yêu la la la I love you so babe mình phải bước chậm lại vì ngày rất biết đâu sớm mai thức dậy em không còn đây ấm anh nhẹ hôn anh để tình ta cứ trôi lững lờ trời dòng và bão cuốn đi bất ngờ rồi ngỡ đâu giấc mơ không thành em không còn kề vai anh Tình mong manh một người đứng cứ trong với chờ Người kia thì ấm rất mơ Vì đã lỡ yêu em rồi Chẳng dám hứa xa rồi